Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam tán đường bồ tát đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ha ha ha un sam mô đi so ha